Tôi là Mạnh, vừa đầu cấp 3 với đề tiếng Anh không mấy khả quan. Không biết là trùng hợp hay xui xẻo, con gái của bạn ba tôi lại vừa được giải gì tiếng Anh trong quốc năm vừa rồi. Không sai, mấy hôm nay tôi bị đá bám bởi một qua chị lớn 2 tuổi chỉ vì học kèm. Ai, mới nhắc là tới. Đi nữa. Tự ra rồi, học thôi. Học, học, học. Chị đừng nhắc là chị học một phục được không? Thôi, học đi, tôi đi được đây. hiểu em dù là đơn phương thế thôi sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia trong sự yêu thương anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ là anh có chờ anh thu mình trong suy tư của em dù mưa sâu hãy thương nhớ ai xin một mình mang đến chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên xưa anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi trao cho em trọn tâm tư này anh giữ lấy sẽ bên cạnh em dấu cho ngày mai người rời xa anh rời xa anh mãi là anh có chấp yêu 太苦。 em có thể mạnh mẽ hơn để nói với chị tình cảm này dù chị đang ở đâu làm gì thì em vẫn luôn chúc chị luôn mãi giữ nụ cười trên môi như em từng thấy